nó dày thì cái mép này cái phần mép này nó sẽ bé và bé thì nó sẽ khó hàn hơn thì đến lúc đấy là tay sẽ cầm sát ở cái mép kẹo này xong đẩy nó vào đây thì sẽ, lúc đấy sẽ phải kiểm tra lại xem là cái mép này nó có đủ dày không nếu như mà nó nhỏ quá cái cái cái chỗ hàn này nó nhỏ quá thì tốt nhất là nên cho nó đi lại một lần nữa để cho nó chắc ăn à. À, nó sẽ nó sẽ mấm mấm mép cái kiểu như thế này thì nhớ là phải cầm sát cái mép như thế này để nó vào nha, dạ. Thấy chưa Xong